đỡ bên này đỡ bên đây nè nha chứ không phải là thấy anh lên hình đẹp quá rồi bắt trước anh Duy Nguyễn dạy kiểu này thôi nó mất này gọi là mất dạy luôn rồi đó <laughs> vô ờ. vô vô đứng lên nhầm nhỏ gì xuống từ từ em không cứ nhầm quá sốc tạ cũng nhẹ nhẹ gì cũng được đụng nhẹ nhẹ gì cho nó nó cả nó nghe con con cũng được ép lên vậy nè đó ép vậy mới là ép nè <laughs> Diêm nữ tâm kinh Cực phẩm Zimmer Thước tha đầy mạnh mẽ Rồi chào mừng các bạn đến với chương trình à, Diêm nữ ngoại truyện Đây là một cái à, chương trình series video hướng dẫn tập luyện căn bản Chứ không phải là một buổi tập thật nha các bạn Đây là những cái kỹ thuật tập trên những cái thiết bị từ căn bản tới nâng cao Khi mà các bạn phải luyện xong hết cái này rồi thì các bạn coi gym nữ tâm kinh các bạn mới hiểu chứ còn không thế nào mà các bạn đọc gym nữ tâm kinh mà các bạn vô bằng bay tập những model là chuyện đó là không thể đó thì khi mà các bạn đến với Thor Gym các chi nhánh á để bạn tập á, thì đương nhiên là có PT đó là có chuyện khác còn cái thể loại video này là Di à, có hai cái thông điệp một là hướng dẫn cho các bạn nữ tập ở nhà không có tập ở nhà hoặc là tập phòng gym điều kiện kinh tế thiếu thốn không có điều kiện thuê PT hoặc là PT trình nó có vấn đề thì các bạn cần có một cái kinh nào đó để các bạn xem các bạn đối chiếu để các bạn tự có kết quả tập luyện tốt hơn và cái thứ hai nữa là cái này nó nó nó, nó cao cả hơn nè đó là cái sứ mệnh mà năm ký cơ năm ký cơ bây giờ đổi đâu biết nhiêu tiền chắc 500 tỷ có lộn năm dạo này hay hay mà lộn lộn mà 5 tỷ 500 triệu không sẽ bảo bao nha thôi bây giờ à, chúng ta cùng nhau đi qua một cái buổi nó khó hơn so với những buổi trước đây là cái chương trình tập bán free freeway đó bán free freeway sau đó chúng ta qua free freeway chúng ta qua free freeway chúng ta sẽ dòng lại BBS và chúng ta kết thúc cái chương trình ngoại truyện về mặt mặt thực hành nó còn ngoại truyện mặt lý thuyết các bạn nó chung phức đó rồi xin giới thiệu với à, em và các bạn đây là chiếc máy 130 triệu thật sự thì cũng thông cảm thôi ta làm mấy cái làm mà cái tin phải nói giá thôi chứ người yêu muốn giấu lắm để cho ta biết là mình tập máy trình tâm 30 triệu mà rồi đây là cái máy à, đạp đùi thì đây là một cái bài tập về chân nó bán freeway nó khá là quan trọng nó khá là quan trọng trong trong trong à, trong thể hình chúng ta cần phải tập qua cái bài này sau đó chúng ta mới qua những cái bài freeway như là squat với thanh tạ đồ hoặc là Romanian deadlift thì em nằm em đặt chân vô đây ok xong em đạp lên nha hay rồi xuống càng sâu càng tốt xuống cái chân này nó buông anh ở ngoài sẽ canh cho em rồi đạp lên thở ra làm chừng uh, chục cái rồi hy vọng hy vọng em có thể làm được tới chân không tới không khoan cái ghế này nó sẽ có ảnh hưởng về chiều cao cái chân em đạp đây tới không em có lực em đạp ra không có Được đạp ra đúng không? Nhưng mà đạp chưa đủ chưa đủ răng để mình kéo cái cây này vô này thấy không? Nên cái này nó sẽ là có một chút xíu vấn đề Rồi rồi rồi rồi rồi Bây giờ á Muốn khắc phục vấn đề này á, thì có một cái cách như vậy Rồi em phụ anh đạp Em em lấy chân em đạp vô đây đi Em phụ anh một chút nha Đạp mạnh lên Đó Xong rồi hạ từ từ từ từ từ từ từ từ, từ xuống Hạ từ từ từ từ từ Hạ, nữa hạ nữa hạ nữa hạ nữa Hạ nữa hạ nữa Còn cây quỷ bên đây nó bị kẹt này ok rồi rồi từ từ nha xuống xuống nữa xuống nữa xuống nữa rồi đập lên xíu nữa đi rồi ráng thôi giờ cái chân đập đây không được đập đây nè nó cơ chỉ em chỉnh cái ghế sao mạnh khổ vậy đó em bò qua bò lại cả trúng gì mềm mềm ta hả xin lỗi nha da thịt xin lỗi nha rồi tiếp tục các bạn đó giờ mình chỉnh ra cái form này mới đạp được nè khổ chưa nhớ vị trí nhớ ghế giống như ngồi xe mẹt cái đó có nhớ ghế nó thấp quá hả nó thấp thì mới đạp ra được chứ nè nãy em lùng mà rồi đặt cái chân bình thường đặt cái chân bình thường ok rồi chưa anh đếm á chuẩn bị đạp nè lực nó truyền teo teo teo teo vô gót ngay đây tức đạp dụng lực phía này phía sau nè không có dụng mũi nha dạ. dụng lực phía từ ống chân phía sau đạp cái này bám vô đây để tạo cái độ thăng bằng độ bám độ ma sát rồi bây giờ đó em cầm hai cây ngoài nè em tại vì khi mà em đạp lên á, là phải ép cái cây vô để cho nó tháo khóa giờ nó game nó khó rồi không có như xưa đâu rồi đạp lên nè đạp lên giữ lại nha chưa chưa chưa đạp thẳng chân luôn đó được không được không được đừng có mở khóa sớm quá thấy chưa rồi bây giờ mới đạp lên nè đó đạp lên rồi xong rồi ok rồi đạp lên đạp lên đạp lên đó ok đó không rồi đạp lên chính xác nặng không không ok đó ráng sâu sâu hơn xíu nè để em ráng sâu sâu cái đùi em này gài gần chạm cái bụng anh luôn nè nó gần chạm cái cái ấy luôn nè tức là cái này nó gần chạm cái ấy luôn nhớ nha rồi đó nó xong rồi gọng đạp lên cái nào ra cái đó rồi đó hai hai hai cái tay em định đùi gối em cho nó chắc chắc cái chân lại đó đó đạp lên đúng rồi đó đạp lên đúng rồi mệt chưa còn được hai ba cái đi một đó ở đây nè hai nè chuẩn bị nè em khí bụng nè đẩy ra thở nè à, rồi xong từ từ chưa được cái vị trí của em là phải nhớ em cái vị trí này em chưa có ép cây được đâu nè bây giờ nè em mới cầm hai cái cây này em cầm hai cây này nãy em ép vô đúng không bây giờ em thả cái chân em nó nằm ở vị trí lưng lửng như nè ờ. chưa được em nhìn qua cái em không thấy được đâu đây đó đúng không nó xuống như vậy nè nhớ cái vị trí ngay đây biết rồi nhưng mà giờ đang chỉ em phát thấy chưa ê bên đây còn bên đây nữa anh ơi coi mở vậy khổ ghê á dạy mấy thằng chiếu mới này <laughs> không có biết làm cái gì vậy mấy bạn nó trên video là mình thuộc giờ mình thảo mai lắm luôn rồi đó chứ không có ống kính này là nãy giờ nhai xương rồi ôi không có được đồng bạc nào hết trơn á thành không à rồi xong rồi ra đây ra đây chỉ cho ra đây ra đây ngồi dạy cho khóa nè bực mình tháo ra quét cục chỉ cho nãy giờ giải muốn chết luôn chỗ này cái máy gì nữa à, tại bị abc em khỉ gì nè đây nhìn cái vấn đề á là nè cái chốt an toàn nó gắn vô này em hiểu không em đạp lên như vậy nè đó nãy em đạp lên nè nó dướng từ đưa tới đây nè không nè cái này là cái phá lợi ok đó đây là cái phá lợi còn khi em đạp lên á nó như vậy sao mở được không nó vậy là sao nó mở được em muốn mở được á thì cái vị trí đạp của em nhích lên cái ép luôn ok em nhích dùng cái này đạp lên về em ép luôn hai cái tay này tháo khóa nó quan trọng chứ ai tháo cho em được bt mà tháo được đó, ờ, ép vô đó xong rồi cứ đạp e hết đi e, e nhớ là cái vị trí hồi nãy đó cái vị trí này vị trí nhớ nè ở đây mở ra đây tức là nhớ em ăn cái vị trí này thôi Mọi người có vị trí nhớ đúng không đó cho nó an toàn nó mất mà lỡ không có tiền thuê bt thì tự tập được nha còn đây vị trí của em đó trả nhớ cái vị trí của mình đâu lấy ra tạ ra coi thử coi đâu thao tác ngọt rồi và sao nữa ờ đó tạm ổn đúng rồi ok ok ở cái góc này nhìn đã lắm các bạn cái gì đó là cái máy nha ở góc này nè nhìn cái máy 130 triệu đá một tiền các bạn thoải mái đi có anh đỡ mà đúng rồi đó rồi cái vị trí sâu sâu xíu em mới nhớ nè ủa túi hả <laughs> rồi vô chưa rồi vô vô đi em nhớ sao vô sao vô sao nhớ rồi đúng rồi giỏi thì đầu tiên là mình ép cây vô sau là mình mở cây ra đầu tiên mình ép vô sau là mình phải nhả ra đúng không đầu tiên mình ép vô vậy nè sau đó mình phải mở mở mở, mở ra <laughs> nè bây giờ có những điểm á mà em với em với các bạn xem video phải chú ý á cái tay của mình thì đơn giản thôi thấy cộng đây cũng được cộng đây cũng được có vấn đề đó không có gì hết á nhưng mà cái lưng nè cái lưng là nằm ngay chỗ lưng dưới á nó không có sát cái ghế mà cái lưng dưới nó thêm võng lên bao giờ nó không phải dẫn không câu hết á ha này dẫn không câu giống anh này nè đó thấy không cái tư thế là tư thế tư thế là cực kỳ quan trọng nên trong tập gym á tụi em phải dẫn lên vậy đó đó ok nhất dạ, cái thứ hai cái uh, khi mà tập luyện cái động tác này á ở cái động tác mà cái máy á, động tác thấp nhất tức là lúc đó là cái cái chân của em nè nó không có nằm banh ra như vậy nha nó đặt như vậy là không có đúng em vô phòng gym em gặp mấy nhỏ là chặt hẳn cái giò này đó là không được á mà đặt vừa vừa thôi <laughs> này nhìn nè nó để cho nó có một cái má đùi bên đây nè ừ. đúng không nó tùy vô cái bụng của em á khi mà nó vị trí thấp nhất ừ. để tạo sự an toàn nó không gây sự nguy hiểm đó nên anh mới nói là em xuống sâu á là cái cái phần này của em gần chạm cái ấy <laughs> đồng nghĩa với cái đùi phía trên này nè nó chạm vô cái bụng ừ. và cái bụng đó nó gồng lại để nó giữ lực dạ. đó thì cái lúc đó đó là cái cơ mông á cơ mông là cơ ở đây nè cơ đây và cái cơ đùi sau á nó sẽ được phát triển ừ. nhớ không rồi mà khi mà em đạp cái chân thẳng thẳng lên chút xíu á khi mà em đạp cái chân thẳng thẳng lên một chút xíu á thì ví dụ như cái chân em đó nó, nó, cái đùi đi giờ mấy mấy bạn nhìn cái đùi á nó lên một chút xíu nó không còn sâu như vậy nữa nó lên chút xíu á, thì là nó chuyển qua đùi trước nó chuyển qua đùi trước nó sẽ có sự chuyển đổi lực từ cái mông và đùi sau để chuyển qua đùi trước nên cái bài tập này á, là tập mông đùi luôn cả mông và cả đùi đó khi mà em đặt thẳng chân ra là nó ăn vô đùi trước trăm phần trăm nó không còn đùi sau nữa nhưng mà khi mà nó sâu xuống vậy là nó chuyển qua đùi sau nó có sự giao thoa cơ bắp nha rồi đó là một số điểm lưu ý quan trọng là cái chân nữa bài tập này cái đùi gối á nó dễ lắc nó dễ lắc vặt vặt mà các bạn đi tập gym á mà mấy thằng bt nó không để ý chỗ này vậy là mốt quăng mẹ đùi gối luôn đó là mình nói thiệt dạ. nên cái đùi gối bạn phải thật sự là thận trọng khi mà tập về á mà có dấu hiệu bất ổn ở đầu gối á, thì phải lập tức nói cho bt nó biết liền mà còn cảm thấy nó không lộ trớt thì kiếm khác nói nha nên anh mới nói là cái tay em cầm ở đây cũng được với điều kiện phải ổn định được cái đùi gối một cái đồ gói em cảm thấy không có xua đó thì em để lên à thì lúc này là cái đồ gói em nó sẽ chắc chắn hơn mà cảm thấy nó tự tin hơn đó là một số điều mà anh muốn nói trong cái ờ, cái bài tập này nhưng mà khi mà đạp lên đó thì không có thẳng chân khóa khớp cái vấn đề đó thì có PT theo dõi cho các bạn rồi rồi vô thí dụ như ở đây nói luôn với thằng trai nha ở đây là phòng gym của anh nên anh dạy hơi láo cái đó anh thừa nhận nhưng mà các em dạy khách không có dạy cái kiểu này nha mấy em Vậy dạ, kiểu này ngày mai nó cho ăn tờ rì bọt là bị đuổi á Đỡ cho người ta thì đỡ đàng hoàng ông ơi Đỡ bên này đỡ bên đây nè nha Chứ không phải là thấy anh lên hình đẹp quá rồi bắt chước anh Duy Nguyễn dạy kiểu này thôi nước mất này gọi là mất dạy luôn rồi đó <laughs> nó tại vì Duy Nguyễn đẹp trai á nên Duy Nguyễn mới ờ, thật uh, để mấy cái kiểu bá đạo vậy cái phần á chưa hết ví dụ như nói cho bạn nghe cho bạn hiểu luôn tức là ở trên ở trên clip á là dạy là đóng vai là Duy Nguyễn đang dạy cho học viên nhưng mà thật chất ra khi mà quay phim đó là hai đồ nó quay với nhau đúng không bạn hiểu vậy chứ không phải là các bạn đi vô phòng game các bạn dạy người ta bạn coi khách là con đồ không phải vậy lộn là chết luôn á nên có những cái bạn mà fan cuồng như nguyễn mà cuồng cách mà cuồng thái quá mà cuồng cách bắt trước mà bắt trước không có chọn lọc luôn á cũng không tốt lắm nha các bạn vô em một hai ba bảy ê quên cái tá không này đã phải có người kéo qua giùm nè rồi giúp rồi ok ok đó ok ok ok đứng lên nhầm nhỏ gì xuống từ từ em không xuống nhanh quá sốc tạ ừ đó xuống vì tốc độ nó lộn rồi nè giờ làm theo anh nè em để vị trí sâu sâu một xíu em chịu đi có anh giữ cho không sao đâu <laughs> nè sâu sâu một xíu nè anh chịu nè đó cảm nhận nè rồi <laughs> đừng có đừng có cười cứ tập trung đứng đứng thở một hai ba đạp lên đó đúng không ok rồi nè vị trí này nè đó buông ra luôn có bảo hiểm mà lo khỉ khô gì diễn cho xong rồi hả thật ra có bảo hiểm rồi giờ đẩy anh có nổi không <laughs> không nói rồi sao thôi đi ra luôn đi đi ra luôn chứ sao máy xịn mà để mở thôi đi ra luôn rồi đổi máy luôn sao vậy sao vậy sao vậy no, no, no, no. vô mông không à, cứng luôn hả anh tưởng là đàn ông nó mới cứng chứ cứng nào nó rõ ơi cứng cái đùi à cứng cái đùi cụ thể là cứng chỗ nào này hả à? thì mới xịn mà mới xịn không trăm ba triệu đó xịn sống mấy trăm ngàn tháng vô tập trăm ba triệu rồi đứng đứng vậy đi cái này cái này ờ, đau không cái này ê ê không cái sao nè chơi nữa không thôi chơi mấy khác đi thôi chơi cái khác đi nè chơi khác ok được hả đổi kiểu hả đổi kiểu đi ok đổi kiểu rồi phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. ChatGPT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder